Hello, chào mọi người nha. À, hôm nay mình cũng như mọi lần thì cũng uh, canh cái sàn à, nó ổn định xíu xong nào mình vào thì canh sàn nó ổn định thế nào thì mà khúc trước thì dây màu ánh sáng rất là nhiều rồi sáng rất nhiều rồi cho nên là cái khúc này thì dây mà A bắt đầu là nó giãn ra ha giãn nó mở ra nên mình sẽ uh, bắt đầu sẽ uh, ờ, tray mọi người vô thấy gì đấy mình sắn quay sắn sắn sắn sắn nhiều thị trường mà nhất là thị trường mà đi sâu quay nó sắn rất là nhiều sâu quay là dạng như đi tới ba giá sắn là nhiều thì mình hạn chế vô ha này mắt đỏ nha hai à, cái nến bằng đầu không râu này mắt đỏ đây nè Rồi ờ, mặt đỏ tiếp nè. Cây này mình thấy đang thị trường còn đi ngay mặt đỏ lên cao thế. à, đỏ nguyên này tưởng cây này lót rồi chứ bắt tiếp cái này xanh ha nó lên nè đang hướng lên đang đẩy nó lên này bắt xanh nó nè nếu nằm ở ngay cái gì MA Đức làm ở ngay cái gì MA nó có lực đẩy lên nữa Bắc Xanh luôn ha rồi lên xanh nào cái này cái đặc biệt cho nên mình sẽ bắt đỏ đây nha cái đặc biệt mặc dù là nó dây nó hướng lên và cái đít nó chạm xanh rồi nhưng mà cái này là cây đặc biệt cho nên mình bắt giảm ở đây không không tụ được này. nó đi về thế nến không có về cái đặc biệt mình sẽ lấy tiếp có số vốn ra, ứng cứu tại vì cái thị trường đang đi khúc đẹp nên mình phải mình đu ứng cứu nhằm vào thị trường đi không đẹp thì mình đi đều vốn thôi tiếp xuống khi giảm tiếp này và cây giảm này để trả cái cây đằng trước cây đằng trước mình bị gãy á về về giảm cây đặc biệt đó nhưng mà nó lại lên một xanh theo thế nến không gì cây đặc biệt cây đặc biệt là gồm có đến doji ha rồi ờ, bắt giảm tiếp gần đánh đảo tiền quá ẩn tiếp ha để theo chiều sâu của các cái nến đi xuống theo cái đường gì mà a cái chiều sâu đi xuống thì bắt giảm nó cái này bắt lại một cái giảm tiếp nha bắt tiếp một cây giảm nè nó lên à, cái nến xanh nó lên nó bằng đầu ở chỗ dưới trên giảm là mình sẽ à, tự tin bắt cây đỏ ha nhưng mà khi này lên cao quá cho nên là nó sẽ 50 chỗ này nha 50 chỗ này vì nó nó bằng nó bằng đầu ở trên mà nó phải ở dưới thấp cơ lên cao như thế này thì cái tỷ lệ này là 50 tỷ lệ 50 nha vẫn còn gồng màu xanh kìa rồi được tụt xuống giảm này đánh tiếp giảm cái này nó đang bị à, nó đang đi cái cầu đồng nghịch chỗ này ha nên cây này thường nó sẽ bắt tăng cho mình không có bắt mình sẽ bắt theo cái cầu đồng nghịch của nó hai cái bờ dây mà a khúc trước nó sóng bằng nhau đi 6 khúc này đi đẹp rồi làm bắt cầu theo cây này bắt giảm tiếp nè có sáu cái dây mà A đi hình sao quay nó sắn vào nhau rất là xấu còn khi mà mình mở ra thấy thị trường mà nó mở hai dây mà ra thì mình rất là dễ vào lệnh nha cái thế của mình vào lệnh nó rất là nó dạng như nó sẽ y tín hơn thì tính hơn là khi mà gieo mã sắn vào nhau nhiều nha lên được ngàn sáu này nhá, tiếp bắt cây xanh này Thank you. vấn đang ni cầu thì cái cầu đồng nghịch của nó nữa cái lại là cái đến uh, ờ, xuyên thủ gì mà a thì mình cứ bắt xanh á cây win nha Rồi bước tiếp cây này theo cầu con nói luôn mình sẽ bắt xanh theo thế nến của nó thì cái này nó sẽ về giảm cao nhưng mà nãy giờ mình đang đu cầu của nó thì mình sẽ ờ, cái này xanh mà à, nó mày đỏ à mất tiếp khi giảm đây nha bếp kia giảm tiếp nè chỗ này thì nó phải y từ 4 cây ba bốn cây đỏ nên mình sẽ bắt tiếp cây đỏ đây ha rồi rồi mình à, chốt lãi đây luôn nha anh chị em lãi đây luôn hai chốt lãi hai k sáu nha